Hôm trước mà Ngọc Ánh quay cái căn nhà bên ờ, phường ờ, Đồng Mai, quận Hà Đông ấy với diện tích 46 m2 rất là nhiều khách hàng quan tâm. Tuy nhiên với cái giá 2 tỷ 550 và 2 tỷ 650 thì có cao hơn một chút và có một số khách hàng hỏi là em ơi có cái căn nào diện tích rộng xây độc lập như thế mà giá rẻ hơn không thì quay lên và giới thiệu trên kênh nhá. Thì trong video này Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới cho quý vị với cái căn nhà này đúng như quý vị mong muốn giá rẻ diện tích rộng, vị trí đi lại thuận tiện, sổ đỏ chuẩn chỉnh với thông số nhà như sau. Đây, Ngọc Ánh đang cầm trên tay hình ảnh của cái sổ và sẽ đọc đúng thông số nhà của sổ cho quý vị xem. Với cái căn nhà này, hướng nhà là hướng Đông Nam, mặt tiền của ngôi nhà 3m83, mặt hậu của ngôi nhà 3m94 và chiều dài của ngôi nhà 13m6. Và với cái thiết kế căn nhà này thì chỉ còn một chút chút cái phần dọn dẹp nữa là quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay sổ đỏ trao tay đường ngõ thực tế trước nhà. Với cái căn nhà này thì ô tô nhỏ như taxi có thể lùi vào tận cửa. Tuy nhiên nó chỉ vướng một chút ở cái đầu nó có một cái cột điện đi vào còn không thì đường ngõ thực tế trước nhà đây vô cùng là thoáng nha quý vị đây nếu như để mà nói tính ngõ trước nhà của căn nhà này thì nó sẽ rơi khoảng tầm 4 mét, 4 mét rưỡi còn đâu thì cái ngõ vào nó hơi nhỏ một chút và căn nhà này thì thiết kế ra sao, giá bán như thế nào Mời mọi người đừng rơi mắt khỏi video để Ngọc Ánh có thể quay và review cụ thể chi tiết nhất cho quý vị nhá Với phần mặt tiền của ngôi nhà Ngọc Ánh đã chia sẻ rồi Căn nhà này chủ nhà thiết kế cho mình một cái cổng riêng nhỏ nhắn như thế này Và đây là cái phần để xe nha mọi người Đây, cổng sắt riêng Review cho quý vị Cổng sắt riêng này Đấy, diện tích rộng nó có một cái điểm ưu ái là thiết kế rất là mở được nó không như 30m, 35m thì thiết kế nó không thể nào được cổng riêng như thế này Nhưng với cái căn nhà gọi là uh, gần 53m như thế này thì đây là cái phần sân cổng riêng Sổ đỏ chuẩn chỉnh không lỗi bất kỳ một cái phong thủy nào Vị trí của cái ngôi nhà này thì hiện tại nó là thuộc Đại Thành Quốc Oai Giáp với lại địa phận Hoài Đức và Yên Nghĩa Gần với trạm bơm Yên Nghĩa gần với lại khu đô thị Đô Nghĩa, gần với trường đại học Phenica. Tính từ vị trí ngôi nhà này mà đi ra tới trường đại học Phenica thì nó khoảng tầm 10 phút đi xe máy thôi quý vị nhé. Và đây là phần tầng 1 của ngôi nhà. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá tầng 1 của ngôi nhà. Diện tích rộng cho nên thiết kế rất chi là thoáng với cái phần ờ, tầng 1, thiết kế phần để xe riêng này, phòng khách riêng, phòng bếp riêng. Đây là phần phòng ờ, khách Ngọc Ánh đang đứng ở đây đấy nó còn một chút về cái phần hoàn thiện nữa tuy nhiên nếu như mà không quay tại thời điểm này cho quý vị thì cũng có thể là sẽ không có cơ hội quay nữa bởi vì ở ờ, những cái căn nhà như thế này ở ờ, cái giá bán của ngôi nhà này 2 tỷ 150 triệu nữa thì sẽ bán rất là nhanh bởi vì giá nó rất là rẻ quý vị ạ so với một cái ngôi nhà được thiết kế xây dựng độc lập ở bên Hà Đông ấy mà cái diện tích như thế này thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 2 tỷ 6 đến 2 tỷ 7 đấy là ở cũng trong ngõ ngách mọi người nhé đấy còn ở cái địa phận này thì nó giáp với Hoài Đức và nếu như quý vị hỏi rằng là cái cung đường nào đến đây là gần nhất thì quý vị có thể đi theo trục đường cuối đường Tố Hữu Lê Văn Lương kéo dài đi đến trạm bơm Yên Nghĩa và đi qua cái địa phận ờ, Đông Đồng Nhân Đông La là đến với địa phận ờ, Đại Thành rồi. Nghe quốc oai thì nó vô cùng là rộng nhưng mà với cái địa phận này thì nó giáp với lại Hoài Đức quý vị nhé. Đây là phần phòng khách rồi, mời quý vị theo em và không gian phòng bếp với cái phần à, phòng bếp thiết kế cũng chỉnh chu cho quý vị đầy đủ tủ bếp trần thạch cao đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện lắp đặt cho quý vị xong hết phần không gian phòng bếp rất là rộng với cái căn nhà này cửa sổ mở ra gần như là hai bên rất là thoáng tủ bếp thiết kế đầy đủ chỉnh chu hồ sơ điện nước riêng cho quý vị rồi với cái căn nhà này còn cái phần dọn dẹp nữa là quý vị có thể dọn đồ về và ở thôi đây một phòng vệ sinh sử dụng cho phía tầng 1 của ngôi nhà một cái bồn cầu vòi xịt vòi rửa rất là hợp lý mọi người nhé đấy cơ bản là phòng bếp phòng khách đều rất là rộng cầu thang đi lên thiết kế ở giữa đây cổ trụ tay vịn cầu thang thiết kế ở đây hoàn toàn là gỗ mặt bậc của bậc cầu thang thì ốp đá đen cổ trắng và với cái không gian cầu thang đi lên thì rất là rộng mọi người ạ với cái cầu thang này đi lên nó khoảng tầm một m hai m ba. đây siêu rộng cho quý vị Đấy, diện tích rộng cho nên cái ngôi nhà này thiết kế vô cùng hợp lý 52,8 mét vuông thì Ngọc Ánh cứ gọi là 53 mét quý vị nhé còn thực tế trên sổ là 52,8 thôi sổ đỏ chuẩn chỉnh và mời quý vị theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà Và với tầng 2 của ngôi nhà mọi người ạ, à, thiết kế cho mình hai phòng ngủ rất là rộng. Đây là phòng ngủ đầu tiên hướng ra phần mặt ngõ căn nhà này hướng nhà là hướng đông nam cho nên cái hướng của nó cũng rất nhiều người thích hướng đông thì mùa hè thì mát là mùa đông thì ấm mọi người ạ đấy nói chung là có như thế nào ngọc ánh quay review cho quý vị cụ thể chi tiết với hệ thống trần thạch cao đèn led chiếu sáng cửa sổ rất là rộng thiết kế hai lớp thẩm mỹ và an toàn cho quý vị đây này cửa sổ siêu rộng nhá gạch lát nền kích thước gạch 60 60 vân gỗ cho quý vị đấy ánh sáng tự nhiên ngập tràn xây độc lập đường ngõ sân trước nhà tương đối rộng thoải mái phía trước thì là vườn cây cho nên cái nhà này à, còn rất là thoáng quý vị ạ đấy toàn bộ cửa thông phòng thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp với cái căn nhà này thì cầu thang giữa thiết kế phòng vệ sinh ở giữa sử dụng cho hai phòng ngủ trước và sau đây là phần phòng vệ sinh sử dụng cho hai phòng ngủ đây đầy đủ à, bồn cầu sen cây tắm lavabo cho quý vị đấy đây là cái phòng ngủ ở phía bên ngoài rồi mời quý vị theo em vào khám phá phòng ngủ ở phía bên trong phòng ngủ bên trong này cũng vậy rất là rộng với cái căn nhà này mặt tiền mặt hậu nói chung là căn nhà này còn nở hậu một chút và nó không ờ, đây rất là vuông vắn mọi người nhé để dễ dàng kê đồ nội thất cho quý vị đó còn một phần nước sơn còn lại này và phần dọn dẹp vệ sinh là căn nhà này có thể bàn giao nhà cho khách mới tinh luôn và mời quý vị theo em lên khám phá tầng 3 tầng cuối cùng của ngôi nhà và với tầng 3 của ngôi nhà thì chủ nhà thiết kế tối ưu công năng cho quý vị với cái phần à, thiết kế tầng 3 tương đối là hợp lý tương đối ổn mọi người ạ với tầng 3 thiết kế cho quý vị một phòng ngủ này một phòng vệ sinh một phòng thờ một sân phơi đây là phần phòng ngủ quý vị nhé đây phòng ngủ rất là rộng phòng ngủ này nó phải được tầm 15 mét đấy hiện tại thì ánh sáng rất là tự nhiên ngoài ánh đang không bật điện đâu mọi người ạ và chất lượng thì quý vị có thể nhìn thực tế qua video và với cái căn nhà này thì nó chỉ có một căn duy nhất với cái thiết kế xây độc lập mà giá nó như thế này thôi phòng vệ sinh sử dụng cho tầng 3 với cái căn nhà này như vậy 3 tầng 53 mét vuông, thiết kế 3 phòng ngủ riêng, rất là thoáng. Đây là phần phòng thờ. Không gian phòng thờ. Đấy. Tất cả ở các phần cầu thang đi lên đều có cửa sổ ô thoáng. Phần còn lại là phần sân phơi ạ. Đây, sân phơi cho quý vị sử dụng. Chắc hẳn là quý vị uh, sẽ hỏi rằng là xung quanh dân cư có đông đúc không thì mọi người có thể nhìn thực tế xung quanh đây dân cư đông đúc nhà nào cũng nhà cao cửa rộng rất là thoáng và nhà này cũng vậy diện tích 53 m xây 3 tầng sổ đỏ chuẩn chỉnh mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin về cái căn nhà 2 tỷ 150 triệu này thì vui lòng liên hệ trực tiếp với lại nhà tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé 0983 013403 hoặc 0888 041 414 Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo